Dạ kính thưa quốc dân, dạ kính thưa tất cả 6 tỷ người trên thế giới. Dạ kính thưa United States, dạ kính thưa United Nations, dạ kính thưa The God Justice United Nations. Dạ kính thưa tất cả quân đội trên thế giới. Dạ kính thưa tất cả đồng minh. Em và Hoàng đế Lê Điền Dạ kính thưa tất cả quốc dân, thay cờ và bắt trọng, công an, quân đội cho đồng bào mây cờ Đại Việt xấu sâu trắng trên nền xanh Biển Đông liên bang của Đại Việt màu vàng nhạt của Hùng Vương ba sọc đỏ của tổ tiên Đại Việt có đời vua trước kia của dân tộc lá cờ này dân tộc tổ tiên Đại Việt tiến hành thay cờ và tất cả trong nước tiến hành xây cung điện em phờ hoàng đế là điện nhanh từng rất nhanh tiến hành xây cung điện dạ yeah. và tiến hành thay tiền thay cái đồng bạc tiền đồng tiền mới em phờ hoàng đế lê điền của dân tộc tổ tiên đại việt và tiến hành xây cung điện và dạ, kính thưa tất cả 6 tỷ người trên thế giới và dạ, kính thưa khi cúng trời em phờ hoàng đế lê điền giái khấn trời lấy lại Giang Sơn, tổ tiên Đại Việt, Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam, Ma Cao, Hồng Kông, Thái Quan, Quang Đông, Quang Tây, Quảng An, Quang Si, Si An, Sơn Hai, Phúc Kiến và tất cả 52 thành phố. Tất cả bên Trung Quốc, Giang Sơn Tổ tiên Đại Việt. Thì cái sông sông Lương và hồ Long Đình và cái núi có cái tượng Phật đó là phần đất của tổ tiên Đại Việt em thờ hoàng đế Lê Điền lấy lại Giang Sơn thống nhất Giang Sơn Đại Việt thì trên trời chiếu xuống một ánh sáng trong cái tấm giấy này trình lên Liên Hợp Quốc em vào hoàng đế lê điền dòng giống tổ tiên lạc hồng thì trên trời hiện xuống một vị thần in vô trong tấm giấy này thì lúc đó em phờ hoàng đế lê điền rùng mình ấy phải nói rùng mình ấy nhìn thấy một bầu bầu trời chiếu một ánh sáng thì cho biết là đúng tháng 3 này mồ phật lạy trời lạy ơn trời tất cả các vị thần linh thì tháng 3 này cũng là một cái tháng trên lịch sử này Trung Quốc tan từng mạnh thần linh trời đã định nhân viên số trời đã định nên tất cả quốc dân đồng bào tiến hành thay cờ và maker đại việt yeah. Dạ. nước đại việt cái hiệu này tổ quốc danh dự và trung thành the United States of Đại Việt là liên bang the United States liên bang Xia là Biển Đông của Đại Việt. Thì lúc đó em phờ hoàng đế là Điền có gì ở Việt Nam lần hai. Ở trên cái, cái, trên cái túi sách nó có chữ viết tắt chữ US. Nhưng mà công an có nói là US US là là tượng Mỹ không phải. US United States Share of Đại Việt. Còn là U, US United States of America là của Mỹ đó tức là cái phần nước nó giờ đến kết thúc rồi ánh sáng rồi Trung Quốc nó tan từng mảnh rồi nên em phờ hoàng đế là điều mới dạy nghĩa chính xác là The United States Chia of Đại Việt thì sắp sửa lần tới em phờ hoàng đế Lê Điền về nước thì United States of Đại Việt. Dạ. Yeah. Và yeah, cái bắt bo The United States of Đại Việt. Dạ. Yeah. Đây hy hiệu quân đội. Và dạ, yeah, đây hy hiệu Biển Đông, Liên bang và nước Đại Việt. Nguồn lửa của Đại Việt đây cái mặt trời à. đại việt là cái mặt trời nó chiếu một ánh sáng rực lên sáu cái tia mặt trời sáng rực cả thế nhân loại chúng sinh chỉ đại việt cây kiếm của đại việt vô hùng và đây ngọn lửa của vô hùng đại việt cái ngọn lửa nó chia lên ba nhánh và mũi tên là bốn bốn hướng Đông Tây Nam Bắc Đại Việt hùng mạnh trên thế giới. Đại Việt danh dự và trung thành. Ngày hôm nay giải nghĩa cho rõ ràng. Chuẩn bị nước thay cờ và tất cả quân đội đều gắn hy hiệu lên áo. Dạ, yeah, được gắn hy hiệu lên lên áo. Dạ. Yeah đây ký hiệu này được gắn lên áo của công an quân đội và em phờ hoàng đế lê điền cũng gắn lên áo dạ yeah. ký hiệu này và ký hiệu này dạ yeah. thì trong quân đội và gắn lên áo tất cả nơi làm việc và tất cả những nơi nào làm việc phòng hành chính làm các buổi lễ vậy hiệu này là trường sĩ quan quân đội yeah. Yeah. đây ký hiệu của quân đội để y hiệu của Biển Đông liên bang của quân đội của mây Đây, được mây mây lên áo gắn lên áo Đây. nên bên đây chiếu rõ lên à, chuẩn bị tất cả công an quân đội gắn ghi hiệu rồi yeah. Dạ, thống nhất Giang Sơn Đại Việt Trung Quốc đã chuẩn bị tan từng mảnh trời đã định tháng 3 này đúng trời cũng đã cho biết vạn số của Trung Quốc nó hết rồi vận số Trung Quốc nó hết tan từng mảnh bắt đầu tháng 3 này. Tháng 3 của năm 2023, Thiên Kiều Đại Việt. Đây, The United States of Đại Việt đoàn kết văn minh và phát triển vĩ đại. Grace in the world. Thế giới này hòa bình, hạnh phúc. Trời cũng đã được nhân duyên số trời của gia đình vận nước đến lúc rồi đến lúc thiên cơ trời đã định số trời trời đã định cho biết Trung Quốc đã đến lúc nó tan từng mảnh rồi yeah. Dạ. nó không còn nữa thì đây đây hiệu này của bộ quốc phòng yeah. Dạ. và đây hiệu của quân đội thì công an sẽ nhận những cái hiệu này và mây gắn lên áo yeah. Dạ. còn cái hiệu cái hiệu này của các trường thì họ gắn trên áo trên mũ ở trong quân, đội của đại việt thì công an quân đội tiếp tục lãnh đạo đất nước yeah. trong hòa bình hạnh phúc chỉ gắn như hiệu thôi quần áo thì thì từ từ thay sau và cái cái bát bo này em phờ hoàng đế lê điền có bát bo này của đại việt yeah để tiến hành được đi các nước trên thế giới phải là cờ đại việt đây cảnh sát quân đội và an ninh an ninh an ninh cũng như là ở cửa khẩu các tướng tướng tá sĩ quan an ninh các cửa khẩu như an ninh ờ, ờ, công an cửa khẩu rồi an ninh đó thì cũng mang cái hiệu này cũng chứ à, có cái an ninh rồi bên bộ quốc phòng dạ. rồi bên à, cảnh sát công an cảnh sát và quân đội đây, dạ. đây là những cái ký hiệu này và dạ, tiến hành dạ. tiến hành thay may vô và thay thay cờ để trung thành bảo vệ tổ quốc của chúng ta yeah. Dạ. và tất cả những hiệu nhỏ nhỏ như này thì gắn lên lên áo lên mũ thì trân trọng trân trọng dạ kính thưa rồi còn cái nhỏ nhỏ này là gắn gắn trên cái cái cổ áo để hiểu chút chút á à, các trường học nhà trân trọng trời cũng đã được nhân viên số trời người lãnh đạo có mạng phải mạng trời sấm trời cũng đã nói phải xin được mạng số trời thì kẻ thù tan từng mảnh và con đường của Trung Quốc chấm hết phân chia lãnh thổ nát như tường tan từng mảnh và tiến hành trả đất trong bắt đầu tháng 3 này trân trọng trân trọng em phờ hoàng đế lễ địa đến nhận đất yeah. Dạ. vị hoàng đế này râu rồng tóc phượng trời cũng đã định số trời nhân duyên đã định dạ cờ này là dạ, trân trọng trân trọng em phờ hoàng đế lễ địa và về trước có cái bộ đồ của hoàng đế mặc gì mỹ hãy trân trọng trân trọng dạ kính thưa chúc tất cả 6 tỷ người trên thế giới này được hòa bình hạnh phúc và tiến hành ngay xây cung điện em phờ hoàng đế lê điền và tiến hành đổi tiền thay tiền mới em phờ hoàng đế lê điền trân trọng trân trọng thay cờ càng sớm càng tốt nhanh chóng bắt đầu ngày mai tiến hành mấy cờ trân trọng trân trọng cái diệt nước Việt Nam trân trọng thay cờ.